Mình phải chăm sóc nhau Bây giờ chỉ còn ba cho con chúng ta Hai muốn được phòng nào cũng được hết Nhưng mà cái phòng bự nhất phải là của tôi Ok Khôn quá ha <laughs> kiếm dạ. Vậy dạ, dạ đi, vậy đi, vậy đi Rồi tối lúc mà bị mộng du á Đừng có sợ Nhưng mà em thấy nó thiệt lắm Cô ở đây là để giúp cho tụi con á Tối qua hai đứa ngủ có ngon không? À... Con thấy cái gì đó Đêm nay không có chuyện ma quỷ Do ban ngày cô suy nghĩ nhiều về nó quá Anh làm gì rảnh à Suốt cả buổi trời Cho nên ban đêm con gặp nó Hiểu chưa Con ờ, có vấn đề chứ bộ Con dạ, ở đây nữa rồi Nếu mà có chuyện gì xảy ra Thì em phải chạy đi nha